chào tất cả anh em thì tiếp tục video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất và hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé thì đây là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp bầu cua báo dung sáu mặt anh em nhé nó sẽ mang lại cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác tuyệt đối luôn cho anh em nhé cái bộ đồ chơi này thì cũng rất nhiều anh em đi chơi bầu cua anh em cũng đã biết bầu cua báo dung sáu mặt nó như thế nào và nó có cái độ hiệu quả được bao nhiêu phần trăm rồi đúng không anh em những anh em nào mà chưa biết hay là chưa sử dụng cái bộ đồ chơi báo bầu cua báo rung sóng mặt này của bên tôi thì à, anh em hãy xem hết cái clip này và anh em cảm nhận và sẽ hiểu rõ hơn về bộ đồ chơi này anh em nhé thì đây cũng là cái cách chơi bầu cua bịp cách chơi bầu cua tôm cá luôn thắng đó thì chỉ cần là anh em mang được cái hột bầu cua sáu mặt này vào trong các sân chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua bịp thì anh em đã nắm được chắc chắn cái phần thắng trong tay rồi anh em nhá đó thì um, cái cách chơi và cái cách sử dụng của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này nó như thế nào thì ngay bây giờ tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em và giới thiệu sơ qua về cái bộ đồ chơi này để cho anh em hiểu rõ hơn và để cho anh em cảm nhận xem cái bộ đồ chơi này có phù hợp với các anh em đi uh, đánh bầu cua đi lắc bầu cua bịp hay không hoặc là có phù hợp với các sân chơi hay là sòng sới bầu cua của anh em hay không nhá thì ờ, vâng thì anh em đây anh em thấy không đây là cái hộp bầu cua mà tôi đã làm cái báo rung sóng mặt vào trong cái hột bầu cua này rồi anh em nhá. thì khi nào cái hột bầu cua này anh em mang được trở vào trong các sân chơi các sòng sới bầu cua đó thì ờ, anh em chỉ cần là mang được vào là một con hột bầu cua này thôi nhá và đi kèm theo là cái máy báo rung bầu cua sáu mặt đây anh em thấy không ạ đó anh em thì anh anh em bật lên như vậy là mở này mở xuống là tắt này đó khi nào là anh em bật lên anh em cảm nhận được cái độ rung là nó đã bật nhá và vào cái máy báo rung này nó sẽ giúp cho anh em là nó sẽ báo rung chuẩn trăm phần trăm cho anh em khi mà cái hột bầu cua này nó về mặt nó về mặt nào thì à, cái máy báo rung này nó sẽ báo cho anh em theo cái chế độ báo rung hột bầu cua sáu mặt nhá anh em cái chế độ báo rung bầu cua chế độ ờ, này thì anh em cũng thấy rồi ạ thì ờ, mỗi mặt bầu cua nó là một cái chế độ dung khác nhau đúng không anh em ví dụ như là bầu dung một ngắn này cua không dung này tôm hai dung ngắn cá một dung dài và lai hai dài gà dung một ngắn và một dài đúng không anh em đó đấy gọi là chế độ dung anh em nhé thì ờ, cái chế độ dung này nó sẽ giúp cho anh em dễ nhận biết về từng mặt hột bầu cua đúng không anh em vâng thì tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì tôi sẽ cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung xóa màn này nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm và anh em hãy cảm nhận anh em nhé thì đó thì ờ, cái máy này báo dung nó báo rất nhỏ và nhẹ nhá nên là khi là mà anh em cầm được trên người thì nó sẽ báo dung cho anh em lúc đấy anh em mới cảm nhận được là anh em cầm trên tay hoặc là anh em để trên người là máy sẽ báo dung anh em sẽ cảm nhận được đó thì đây tôi sẽ lắc cho anh em vài chén này chén này tôi đảm bảo luôn cho anh em máy báo hai dung dài hai dung dài là chắc chắn là sẽ về mặt nai rồi đúng không anh em hai mặt nai này à, hai dung dài là có mặt nai này mặt nai thì tôi sẽ đặt hết tiền vào mặt nai cho anh em này đó một nai một gà một, một tôm rất chính xác luôn anh em nhé ok chưa đó tiếp theo vâng thì tiếp theo cái chén này máy không báo dung anh em nhá máy không báo dung là sẽ về mặt cua đó thì à, anh em còn bao nhiêu tiền anh em sẽ đặt hết vào mặt cua anh em nhá đó tôi sẽ mở luôn cho anh em này đúng không anh em hai cá và một cua anh em nhá rất hiệu quả luôn ạ à. tiếp tục đây vâng thì tiếp theo cái chén này tôi đảm bảo cho anh em chắc chắn 100% nó sẽ về con gà anh em này nó máy báo dung một ngắn và một dài anh em nhá thì đó chén này tôi sẽ tả hết tiền các mặt về mặt gà và còn bao nhiêu tiền tôi sẽ cũng đánh vào mặt gà luôn cho anh em đó một bầu một gà và một nai rất chính xác ok cho anh em đó tôi sẽ đặt chụp tới cho anh em nữa đây tôi sẽ cầm máy để cảm nhận này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 306 996 0942 306 996 hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé đây là cách chơi giúp cho anh em đi đánh bầu cua đi lắc bầu cua bịp luôn thắng luôn đạt được cái độ hiệu quả cao nhất đó chuẩn xác 100 phần trăm đúng không ạ đó thì cái thời lượng video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi anh em nhé anh em nào mà muốn biết thêm thông tin hay là muốn biết về các bộ đồ chơi mới nhất các bộ đồ chơi bầu cua mới nhất hiện nay thì anh em cứ liên hệ cho tôi và số điện thoại và tôi đã cho anh em rồi nhá vâng thì cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi tôi xin chào tất cả các anh em đó, anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem cái clip tiếp theo các bộ đồ chơi ờ, và các bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 và hiệu quả nhất hiện nay à, thì, ờ, chào tất cả anh em